Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về đơn xin vào đội. Cô giới thiệu với các con một lá đơn xin vào đội, từng bước để các con nắm được, sau đó chúng ta sẽ thực hành phần tiếp theo. Với một lá đơn xin vào đội, đầu tiên con sẽ viết tổ chức của đội, đó là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đây chính là tên tổ chức. Con sẽ viết chữ in hoa và lệch về góc trái của tờ đơn. Trong trường hợp này, đây là phần tên của tổ chức đội. Sau đó, lệch tiếp về phía bên tay phải, con ghi địa điểm và thời gian. Ví dụ, Yên Bái ngày 20 tháng 1 năm 2004. và giống viết trước cô hướng dẫn. Phần ở giữa còn viết chữ in hoa, đây là tên của lá đơn. Mà cụ thể, lá đơn này có tên là đơn xin vào đội. Con cũng có thể ghi đầy đủ tên của đội là đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh hoặc đơn xin gia nhập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Bước tiếp theo của lá đơn đó là con ghi nơi gửi đơn. Cụ thể trong trường hợp này, trong lá đơn này ta sẽ ghi kính gửi ban phụ trách đội thiếu niên trường tiểu học Kim Đồng chẳng hạn và ban chỉ huy liên đội